trong cái khu uh, Sugarland á dạ. à, mình tưởng là, là ông khác nhưng mà cũng là ông này luôn có nghĩa là ông ca có những ông sân thần hay thổ địa đó à, cai quản khu vực nhỏ khu vực nhỏ nhỏ là nhà còn ông này là cai quản bự hết cũng lợi hại lắm á mình muốn làm gì mà thành công á mà mấy vị này mà không đồng ý là đừng có hồng mà mình làm được nha khó lắm à. ổng qua nên ổng đồng ý ổng rất là vui anh để cái máy đó quay nè dạ con quay cái này dạ quay quay để trên đây nè dạ con xa, xa đi trước khi qua đây ngày hôm qua mấy chư Phật với mẹ hiện về kêu con qua giáo viên ngồi nói chuyện với à, phật tử ở đây thì bữa nay thưa mẹ con cũng đang nghĩa là mẹ cũng kêu qua để bắt đầu giao viên bên này thường xuyên qua đây chứ còn cứ nói ở Cali hoài à mấy chị vị cũng có có nhắc nhở Rồi hôm nay xuất hiện chỗ này bữa nay nóng quá 80 độ hả mà hơn hơn hả kệ mình ngồi đây dọn ra cúng đi con cần cái bàn không hỏi mấy ông cũng ờ, ok mà con để cái đất này cũng được cái bàn cũng vừa đủ không để cái bàn giữa cái, cái nào bàn thì bàn còn không có bàn á thì cứ để đất ra cúng đây dọn ra đi dạ. nhưng mà đã tiệc cho mấy ngày mà cái đời sống của mình á đừng có ai mà coi thường cái tâm linh những vị thần thánh phật tiên bồ tát đừng có nên coi thường nếu mình coi thường thần thánh phật tiên bồ tát thì thôi mình cứ coi thường cái linh hồn mình luôn cái linh hồn mình là tạo nghiệp cái xác nó chỉ nghe lời thì cái linh hồn cho nên mấy chị gì rất là hiện hữu với việc rất là hiện hữu với mọi người á cái ly nè cứ làm mà im lặng nó mới là giỏi không nóng quá có ai có câu hỏi vậy cho dễ nói chuyện đất này á A à, à, là mình là, mình tương lai nó sẽ phát triển rất là lớn bông mình luôn với đất cái ngày ở đây á từ ngày mình mua giờ bữa giờ cũng mấy tháng lâu thụ qua thăm thăm thì đãi ông ăn buổi tiệc để cho ông gia hộ cho nhiều ờ, cái ờ, sự thuận lợi hơn à, lâu lâu qua đây ngồi nói chuyện giao duyên thì biết đâu mình nói giả sử nha mấy đại gia giàu như kiểu bà Trương Mỹ Lan mà bà thấy Houston mình giờ toàn là cỏ không à, à Kiệt cũng ngồi dưới đất quý vị cũng ngồi dưới đất cúng cũng cúng dưới đất nghèo quá rồi bà có mấy chục cái tòa tháp mấy trăm tầng đầy hết nhà băng uh, <laughs> gì uh, à? BC gì SBC gì đó khắp hết tiền lũ khủ mà hôm nay vô tù ngồi thấp hụ nếu mà biết vậy chắc bà khiều cái là cái này mình thành thành phố liền á đúng không có nhiều con người rất là đơn giản để được về trời mà họ không có hiểu nhớ hoàng kiều cũng vậy đi cua ghệ làm gì mua miếng đất nam cali đi không à cái tâm của con người mà đi phật trời không có cần gì của chúng ta hết không có cần cúng cũng chẳng cần à, chùa bự hay là tượng bự gì hết á dạ, chỉ dạ, cần dạ. cái lòng thôi như bà bà già mà cúng Phật giọt dầu vậy đó nhưng mà đâu có nhiều người làm được đâu tại càng giàu họ khó làm tại họ lo bận rộn <laughs> lo xài tiền với lo ăn chơi với lo đấu đá hôm nay mình cũng là mình để tiệc cho cái ông à, ông chủ đất mình làm chủ của cõi mình mấy vị làm chủ của cõi kia nhưng mà mấy vị cõi kia mới là quan trọng thì mấy vị cõi kia đó gia hộ cho mình gia hộ cho những cái người ở đây đâu biết được giống như thêm mị có quen với à, ai đó, nói ở trong đất này à, ai muốn phát tâm xây gì anh kiệt cho một cái cơ đó xây còn phần kiệt chỉ lo được tượng cha tượng mẹ tại vì kỳ sẽ đi khắp 52 tiểu bang không phải chưa đi chỗ này thì mình dành tiền để mình mua đất với mình đặt cái chân thôi với lấy cái chân mệnh với sinh nông sơn thần thôi còn cái chuyện mà nó đẹp hay không á, là do tất cả chúng ta tại vì chùa chiền hay là nơi mà lưu truyền nghìn năm á, nó phải có nhiều bàn tay mỗi một người á, đều có cái phước riêng của họ một triệu người khấn mà mà không có phước chỉ cần một người khấn hơn một triệu người đó thì cái cái mảnh đất thiên này nó cũng vậy nó phải cần có những người có thiện tâm còn đồng tiền mà phi nghĩa đó sẽ không có lưu truyền được cứ nhìn coi trong lịch sử những cái đồng tiền phi nghĩa của mafia hay là của truck hay là của những cái người mà thân trước thân sau tham nhũng nó không có lưu truyền được lâu nó không có làm được những đồng tiền cực khổ mà từ khởi tâm ra đó nó mới thật sự đi sâu vào cái cái lịch sử và nó có lợi ích cho nhân loại cho nên mình muốn cái này nó thành hình sớm hay thành hình muộn thì à, để chờ đủ duyên coi nhiều khi mấy cái video này ở ngoài kia à, bây giờ con ông bầu bự là trương mỹ lan rồi sắp sửa có mấy ông bầu, ông bầu kế tiếp nhiều khi họ đã chuyển tiền qua houston hết rồi mà không biết làm gì á cậu thấy à, mình ngồi dưới đất tội nghiệp quá cúng cũng để dưới giấy cúng nữa <laughs> không có dây quỷ nha kiệt chưa bao giờ xin tiền ai nhưng mà, mà ý là mình nói giao duyên để mỗi người mỗi chuyện á mỗi người mỗi nhiệm vụ nhiệm vụ của kiệt là, là thượng thỉnh tượng thượng đế với phật mẫu về núi về chấn cái mảnh đất của tá xịt này thì đã đặt rồi hai cái tượng dài 8 thước mấy trăm nghìn mấy trăm nghìn tượng á là đã làm rồi nhưng mà mình còn làm cái monument cho cái này nữa là giống như nó có để cắm ba cột cờ về một cái building nhưng mà cái dãy đất nó rộng quá trời ở ngoài kia giờ kêu bán hồi nãy chỗ vô đầu đường á là là mới mua năm mấy cơ nữa chuyện mới mua rồi thằng nào gần gần đây nó bán mình sẽ mua phần còn lại là là mọi người phải ờ, phải hiểu là làm Việt Nam mình có ai dám cắm cái cờ vàng ba sọc đỏ ngay ngay cổng vậy không là mình biết của chung rồi đó <laughs> là mình phải mỗi người ở đây mình chúng ta con cháu mình hay là anh em bạn bè đều có bổn phận bảo vệ cái cái chỗ này bây giờ thì cứ vô chơi vô đi chỉ có cái sông này không câu cá mà đừng có lưỡi câu được rồi cứ câu suốt ngày đi đừng có lưỡi đừng có móc lưỡi vô bự lắm á mấy con cá bự khổng lồ á hả không phải không biết nhưng mà coi thịt này có ngon không <laughs> thử xuống loại thử vòng đi coi cái sáu hay không biết hồi nãy nãy chị thấy cái đuôi nó gì màu hồng là cá chắc cá hồng hả dạ. mà nó quậy một cái rầm đó là ít nhiều nó cũng phải là 50 phao không nó có chảy ra biển không à cái này của ai cái huynh mua luôn chưa mua mà chưa mình nhiêu đây thôi là mình đang suy nghĩ muốn nhức đầu rồi đó <laughs> một cái mảnh đất này muốn bỏ vô mà cho coi cho được á mà sinh hoạt được có hội chợ tết có tết trung thu có mỗi ngày à, bà con à, buồn buồn chạy về đây đốt nhang á là đó là tính tiền triệu á cái miếng đất này có một triệu rưỡi à nó rẻ tiền xây nó gấp 10 lần á nhưng mà triệu rưỡi là mình mua cũng là, ờ, là giá rẻ năm tới hay là sau này mua chắc chưa chắc à chứ hồi lúc bỏ ra mua triệu rưỡi nhưng hôm nay thành 2 ờ, triệu rồi lại mua mấy nhí nhí ở ngoài ờ, thằng 200 ngàn 300 ngàn cộng vô cũng 2 triệu rồi chỗ này cũng 5 ngàn hả? Nó cũng chịu bán nhưng mà không có đường đi vô Nằm đâu? Sư phụ mấy cái miếng đó là sư phụ mình đi qua hàng xóm Sư phụ không có được đi vô con đường của chính mình Dạ, phải qua hàng xóm sợ nó không Nó bán có 45 ngàn con mua đi Sau này à, con mở quán cốc đi nữa đó Con cũng đắt Con nên nhớ à, người Việt Nam Mà khi mình đàng hoàng mình nổi tiếng ở đây á Hàng triệu người, hàng tỷ người trên thế giới kéo về chỗ này nè những cái mảnh đất xung quanh đây á sau này ai làm chủ á cũng là người Việt Nam thì đối thủ là tốt là vì mình không có bị cầm len nhưng mà đối với cá nhân á con mở quán nước quán nước mía <laughs> quán chè quán nước lạnh để cái hùng nước lạnh thôi tại vì mỗi một lần hội chợ tết mà trời nó biết bao nhiêu người tới ở chỗ nào mà quy tụ đông người là chỗ đó là chỗ phát triển cho cái dân uh, local là giống như tụi con là local làm giàu á nên cứ mua đại đi có 45 ngàn à. sau này mở quán cơm chai không có đường đi vô mai mốt nó mở từ từ cũng sẽ có hả à. nhưng mà tất cả những cái đất hay là cơ sở thương mại muốn cái gì á chỉ cần đúng một người có cái lực tới vẽ ngay cửa một chữ thôi là xong xin á à, nói à, mở cửa giùm là tự nhiên mấy vị có cách mở sư phụ làm được chị là thôi vậy mua cái còn cái miếng đất nãy đứng thì nó chị cái hồi nãy miếng đất của anh là nó bán 55 ngàn chút chút chút chút á thì nhỏ à. nhỏ đó ít ít tiền trong khả năng mình mình cứ mua đi à, để mình mở quán cơm quán nước bây giờ mình cứ nhìn thấy giống như hồi những cái sân vận động ở Việt Nam dưới quê sân đá banh đó nó có một cái sân thôi là nó nuôi luôn cả mấy cái làng xung quanh tiệm này bán cái này tiệm kia bán cái kia thì mình cứ tưởng tượng đây cũng vậy mai mốt chỗ này nó đâu có thuộc về ngày lễ gì đâu mà mình có đủ thứ lễ hết và đồng thời mình có một đóm người ở cho Houston xuống đây nhiều 30 phút đúng không rất là gần mình ngồi đây mình chạy lên chạy về hồi xưa chọn cái mảnh đất này là đã tính theo cái tốc độ thời gian và đã tính theo cái sự tiện lợi của à, cái, trung tâm của người Việt rồi chứ hồi lúc trước khi ra cái cục đất này á, nó có những cục đất ở à, cách đây 2 tiếng rồi à, nó không có cây mình cần có cây mình cần có nước tuy là mình không có núi à, tách tịch không có núi đúng không nhưng mà nó có nó vậy là mình đã quý rồi mà đất đất của người mình nữa đi vô ra thoải mái mình giả sử con giận chồng con bỏ lên chiếc xe hai mẹ con tới đây kéo cái miếng đó ra ngồi ăn từ sáng tới chiều à, ngắm cảnh thôi con cũng cảm thấy relax nữa tại trong đất mình mình an toàn ở Mỹ này tuy là đất Mỹ bao la nãy mình thấy hồng rộng không mà con bước vô thử Mỹ đâu có chịu đâu gọi anh sát tới liền đúng không còn này đất của mình cái đó là cái là mình đã tính là mà trước tiên mình có cái à, cái advantage rồi huống hồ ví dụ như à, ba mẹ con nói chuyện nhau không được giờ đi đâu vô nhà hàng ồn quá vô phòng thì bực bội quá kéo ra đây cho khung cảnh gì bỏ hai ghế bố xuống để đồ ăn nó ba chai nước là xử lý xong chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không là chỗ này <laughs> bữa nay không có hẹn ai mà gặp ở đây nhiêu đây cũng vui có người được rồi tại vì mình có mình ở đây á mình đãi tiệc cho mấy vị thì mấy vị ăn mấy vị cũng vui nữa mấy vị là người tốt mấy vị thần là người tốt hộ mình nào xong đó không chưa dạ, không có mà mà bây giờ cái cái cái, cái nhang á con ăn nó chưa đến con có mang nhang bây giờ mình cắm dưới đất được không sư phụ tại vì Ồ, cắm dễ còn ai nữa không ngoài tới nữa không con ờ. ok còn thì chờ đi còn còn nhiều còn mười mấy người đó đang không có gấp dạ. cứ cứ cứ ờ, hùng thẳng thôi em đẩy, em đẩy lại đi để chị chạy ra bây giờ mấy con nhìn thấy á, ờ, trên mạng bây giờ quỷ diệt quỷ ma diệt ma những người giàu có hôm nay giàu ngày mai á chưa chắc là còn giàu nữa giữ mạng nữa mà nó đã xảy ra trước khi 3 năm trời nhà của tận thế là bề trên cho cho chị gao lên mạng để mà đánh kẽn đánh trống la um sùm lên để mà báo động để cho con người thức tỉnh mình nghĩ những cái người hôm nay bị nạn hay là bị chết covid 7 triệu người mà họ mà chịu khó ra lắng nghe đó những lời chuyện nói từ ngày đầu chưa chắc họ chết chưa chắc họ mất tài sản chưa chắc họ bị tù mà có thể tương lai là sáng rực nữa khổ của con cái là cái cái đời sống hàng ngày nó chạy theo thời gian nó quá lẹ đi thì cái tâm của con người khi bị loạn thì cái trí nó cũng loạn theo cái tâm nha cái hàng tâm nó loạn là lăn xăng lăn xăng giống như bị liệu vậy muốn làm gì không biết mình làm gì cứ chạy theo à, channel này qua channel nọ thì làm sao mà họ nhịn nổi chịu nổi và nghe nổi lời chậm chậm của việc nói lời này có điển điển thiên nói vô lòng người và cái chậm là ngày xưa bị xiển là mấy vị kêu xiển để nó chậm chậm để cho người ta chậm lại đó là một bài thuốc mà người đời á mỗi là mỗi mỗi lần á, mấy người mà à, mắc kiến cận trong có năm loại có cái loại mà học giỏi đó thì nó cái hàng đó học lớp 4 nó chậm chậm ai đâu nghe rồi cái nó lên comment nó nói uh, nghe ông nội này cái phát chán đại khái nó chửi đủ đứa trên đó thì những người chửi cái đó giờ uh, đi đâu nội mọi Việt Nam Covid thì bữa hổm là dục dục không mà chứ không có giờ để mà mà quả tán nữa đó tới ngày hôm nay cũng vậy ngày hôm nay được có hữu duyên có một số hiểu hiểu được là kinh sấm của ngài trạng trình đã bắt đầu hiện lên hết rồi trăm phần trăm rồi kinh sấm sáu quyển của đức ờ, Phật thầy Tây An, đức Quỳnh Phú Sổ của sư phụ Kiệt cũng đã bắt đầu hiện rồi. Kiệt là người chứng minh những cuốn kinh đó là có thiệt. Nếu mà Kiệt không xuất hiện hôm nay, chẳng lẽ những cuốn kinh đó nó nó lưu truyền hàng nghìn năm hoài, nó hoài không có ngày kết thúc à? Số cứ mua hoài, super power hoài, không có ngày sổ à? Nó cũng phải có ngày sổ. Thì hôm nay là ngày sổ mà sổ đã 5, 5 số rồi còn số cuối cùng ở trên cho lật bài ngửa quýnh luôn có nghĩa là cho kiệt lộ cơ gần như là 95% rồi để làm chi càng lộ lúc này để cho người ta càng thức tỉnh nhưng mà khi lộ sâu quá về cõi um, cõi trời cõi vô hình người ta không bao giờ nghĩ được là một con người sống nửa phàm nửa thánh tiếp xúc cả hai thế giới rồi mang ra cái tiếng này để đi nói lưu truyền cho mọi người để mà thức tỉnh hồi xưa cũng giống như đức thầy không có đi học mà ngài cứ rao giảng cho sáu cuốn ờ, thơ lục bát cũng vẫn bị chửi ngày xưa chúa giêsu là một vị thánh cũng con thượng đế nha xuống trần lập đạo ông giáo họ đâu có tỉnh cũng đóng ba cái đinh chẳng lẽ nhân loại cứ làm lỗi tới làm lỗi vui hoài không có bây giờ chịu nhìn ra sự thật từ đây đến cuối năm nước Việt có một sự biến động lớn thay đổi lớn nhưng mà cái sự lớn như cỡ nào mình không biết ở đây á, mấy anh chị mấy bác có ai thân nhân Việt Nam á, coi chuẩn bị đi à, à, Kiệt nó nhắn nhủ kêu à, mua số hành trang làm cái vali để sẵn nhà lúc trước có kêu mua sẵn <laughs> nó không có có mấy clip có kêu gạo đồ là bình thường phải không có nhiều người nói sau 3 tháng tôi chờ hoài không thấy thiên cơ là đi hàng nghìn năm mà mình nói là tính theo tuần với theo tháng cho mình đâu có nói theo ngày theo giờ đâu mà tự vì cái tâm của con người giờ nó rối loạn à cứ chậm chút xíu là chịu không có nổi giống như y như là à, đứng chờ cái đèn á nó không tới một phút nữa mà mình thấy chờ quá lâu rồi cái vừa lên đèn xanh cái hàng trước nó lo nhắn tin cái là chưa người ta chưa kịp à, nhắn cái tin nữa là bấm còi ta cái đó là lỗi đâu phải cái thằng nhắn tin <laughs> mình mình lỗi là tại cái tâm của mình nó không có ổn định thì có người á, lúc này mọi người nhất là Houston rất là có phước rất là có hữu duyên à, về đường đạo mấy gì nói thì nên chậm chậm lại mình cũng đã à, vượt qua coi như là 95% cái đường hầm còn tí xíu nữa mình sẽ vượt qua à, khỏi cái à, cái này Covid là mình vượt qua hôm nay mình ngồi vậy đúng không rồi à, chiến tranh là nó đã khởi nguồn rồi nhưng mà khởi nguồn nó không khởi nguồn là nghe mình thấy hả nó đang càng đánh càng thua thì tới chung cộng á, nó cũng y như nga vậy thì lúc đó đó phật thánh tiên sẽ hiện hình lên hết phật thánh tiên chỉ khi nào hiện không còn chế độ độc tài độc tài có nghĩa là con cháu của thiên ma đó của quỷ á không còn những cái uh, người uh, gọi là phe đảng không còn những cái thân thế thân thích rồi được uh, dùng tiền dùng quyền lực để mà mua quan mua chức không còn những cái đó nữa thì lúc đó đức thầy mới xuất hiện được khi nào mà nước Việt Nam còn chế độ cộng sản đức thầy không có xuất hiện được thì cũng sẽ không bao giờ về Việt Nam được thì cái nước Việt các chị đã nói cách đây hàng mấy năm sẽ không con người sẽ không bao giờ giàu được và cứ sống lây lất chết không chết sống không sống giống như cá mà bây giờ nằm ở dưới ờ, bùn như cờ lắc cờ lắc vậy khô nước không có nước để lội không có đồ ăn để ăn người việt vậy đó công ty thì từ từ nó rút đi hết bữa hổm trên ờ, mạng có mấy người hỏi ô bây giờ ở việt nam chuẩn bị gì anh kiệt <laughs> mày chuẩn bị mấy cây tre mấy cây trúc ở ngoài đó mày để mấy cây coi mây á để làm chi để mày quất mấy công an Thầy sắp sửa rồi Nó đông quá Ở trên nói rồi mày đừng sợ Công an nó như đàn dịch thôi Đến lúc mà đụng chuyện rồi nó lo nó không xong Hai <laughs> hỏi gì không? Không ai hỏi mình nói mênh mông á <laughs> Nóng quá cũng khó nói mênh mông khi nào sư phụ về Việt Nam bọn con đi theo được không? Tôi sắp đi rồi. Tuy là mình thấy hiện giờ khó nhưng mà không phải không có khó. Bởi vì à, cái nhiệm vụ chính vẫn là lo cho cái núi cấm, lo cho nước Việt Nam còn nội đây là là với ở Thiên Long Sơn ở Cali là phụ công ty làm ra tiền là giống như thao trường giật vỏ là phụ tại vì làm chủ một công ty lớn á, nó cũng y như, y như điều hành một quốc gia vậy ở trong đó nó có manager supervisor leader rồi những cái ờ, thành phần mễ mi đen đồ nó quýnh lộn tá lả mà mình điều hành được một công ty á, nó cũng như một cái nguồn máy vậy đó Ờ, là, là là thao trường huấn luyện làm được cái thiên long sơn xây dựng mình biết cái gì nên đặt lên để lưu truyền từ mỗi cái tượng mình cũng phải làm tượng của người việt làm chích đích tay đích thân người việt đục cái tượng của mình chi khi sau này con cháu mình nghìn năm á mà nó hiểu được cái tượng này từ đất nước việt nam từ những bàn tay của người việt thì nó lại yêu nước việt còn tự nhiên bây giờ mình đi qua tàu mình đặt tàu nó chạy bằng máy CNC nó làm máy tượng á rồi về nó khác theo kiểu giống tàu mà rồi sau này con cháu mình lớn lên á, nhìn hỏi nó, nó, nó sẽ biết được cái nguồn gốc mình mua tượng này đâu nha nên tàu có phải là mình làm cho nó hơi bị um, buồn chút không à, cho nên làm gì mình cũng nhìn thấu xa con có cái tâm muốn xây một cái gì tượng ờ, Phật bà hay là một cái tháp ờ, con ao ước cái làm cái tháp mà Phật um, Phật uh, ờ, tiếp ấn Đà La Ni đó sư phụ cái cái cái tháp đó trong kinh nói là nhiều đời biết các Phật uh, như là có những cái nguyện trong đó thì nơi nào mà mà, mọi thờ mình có cái cái tháp đó là những chúng sanh vô hình luôn cả cõi âm cõi dương đều ờ, được ờ, ờ, được cái sự gọi là may mắn cũng được giải thoát ví dụ như có một số phật tử anh chị em ở đây muốn phát tâm thì mỗi lần muốn xây gì cũng phải cần làm một cái cái, cái lịch trình báo cho sư phụ biết sao sao sẽ được hết nhưng mà trước tiên mình này mình mới có hai ba tháng nó còn mới quá nó còn mới quá thì à, hiện bây giờ á, mình phải tìm một developer để nó vẽ một cái master plan nó cũng giống như vẽ hết cái mảnh đất này nó sơ đồ cả hết thì lúc đó đó mình mới chấm chỗ nào chỗ nào phần nào của thiên tấn kiệt lo thiên kiệt lo phần nào giao lại cho mỗi người giống như con vừa mới phát tâm thì nó cũng phải nằm đúng cái vị trí ở trong này nó sẽ có uh, board director họ sẽ nghiên cứu coi coi cái này nó, đặt ở chỗ nào thì phát tâm thì giữ ờ, vẫn giữ ờ, giữ lòng tin đi sau này sẽ làm được hết á mình làm cái gì mà chào dạ vâng. nhiều người à, lại thì à, khi họ lại là họ hiền họ có phước họ đều chia phước cho cái người đặt cái tượng đó khi con hót tâm kiểu này vậy là mấy ở trên trứng đó rồi. Ngọc dược sư hả? Hoặc <laughs> thuốc đó hả? Có một lần Nói tới đâu nhớ kể chuyện đó Cách đây khoảng à, tám 8 năm Có một đứa bé không 10 tuổi à, Nó bị bệnh chết rồi Rồi cái à, bà nó Việt Nam à, về là như mười mấy cái ống rút cái à, lúc đó kiệt mới thấy đứa bé nằm trên giường à, bạn của bà nó nhìn thấy tội quá lúc đó cái à, trong cái bệnh viện đó, nó chật chội lắm chỉ tìm góc chính chính cái ngồi xuống thỉnh thật dự sư xuống cái ngày xuống chỉ có ngày mới cứu nổi đứa bé này trên thế gian này cứu nó và xong khoảng chừng năm mười phút vậy đó thì ngài mới nói lại ngài nói á, là con phải chờ hai tuần sau đứa bé này sẽ tỉnh lại mà trong khi nhà thương đã tuyên bố là nó chết rồi không có đường nào để mà sống hết trơn á những cái à, máy á, nó cũng ngừng hết rồi rồi xong cái mình mới nói lại với ba nó là đừng lo hai tuần nữa sống đúng y chang hai tuần sau nó sống lại ừ bây giờ nó lớn rồi bữa xuồng mới gặp lại cách đây 3 tháng bé nó bây giờ cào nó cũng mới lên núi thì long sơn lại cho nên phật dược sư rất là hữu mình muốn nói cái điểm này để cho bà con có lòng tin là thiệt á Phật A Di đài hồi tiếp xúc rồi Phật Dư Sư là càng thiệt luôn Tại nói lên clip này là những cái gì mà chứng kinh nghiệm qua nó là thiệt Cho nên Phật Luật Sư á, khi mình bị bệnh nặng cái gì đó mình khám ngại á một trăm phần trăm thiệt người đời cứ nghĩ là Phật thích ca là thiệt dĩ nhiên là là mang sát phàm là có cái lịch sử của trái đất của nhân loại thì là thiệt nhưng mà những vị Phật mà mình thờ Phật Bảo Ngâm hay là Phật uh, ngài Địa Tạng Phật Dự Sư Phật A Di Đà đều là nói qua từ lời của Phật Thích Ca nói lại cho nên bên Nam Tông khất sĩ họ không có tin họ nói phật bạn âm là không có thật thật địa tạng không có thật đất địa tạng là càng thật luôn rồi phật dự sư là thiệt nữa mình dám nói này bảo đảm có chính là chết ba vị khấn ba vị phật a di đà dược sư quán âm đến nỗi hả một cái bình nước biển ha, trên cái cây đó, nằm bất tỉnh bên nước biển thức giúp mình dậy thì mình thấy là một bình nước biển bảy tám loại thuốc luôn trời thấy nguyên cái cây thấy nản luôn mình nản lòng luôn cái hỏi đứng đây con quay nè gần gần gần gần cái tiếng á hơi xa cái tiếng không biết nó vô không biết cái gì nên bởi không không không không có ở bệnh viện nó cho bảy tám loại thuốc nó là thuốc gì đó trụ sinh nói tao bị cái gì mà thấy ghê quá vậy tao thấy tao nản quá rồi xong cái nó nói mày trong virus mới đầu vô bác sĩ nó đoán là bị viêm màng não dạ. ba ngày ba đêm không cho ăn uống gì hết không mình à, mình nói tóm lại là có thật cho nên người nào mà có duyên với à, phật nào cũng cũng cũng, à, cũng tốt hết hả chỉ có phật hồ chí minh là không có thiệt một triệu phần trăm à, ai ai muốn đánh cá kiểu nào mình đánh cá nhưng mà hầu như 90 triệu là tin là Phật Hồ Chí Minh là thiệt cái đó mình có nói chuyện với ổng nếu mà đã là Phật thì tại sao có phải có hai ông thần kè ổng cái bên ổng mới đi ờ, ra khỏi cái địa ngục để mà lên nói chuyện ờ, với mình được à, phật là phải tự tại phải không không có cần ai phải canh gác hết trơn đi đi đứng đứng Hả? Ở trong nhà mình thờ một Phật thôi hay là mình thờ bao nhiêu cũng được cảm ơn ở trong nhà mình thờ Phật giống biết như... à, tức là thường mình thờ Tam Thánh thôi Phật A Di Đà quan Thế Âm quan Thế Chí là đủ rồi Bây vợ anh thì lại Phật Bà Quán Âm anh lại Phật A Di Đà đi dạ. nếu mà anh muốn thờ Phật mẫu thêm thì Phật mẫu là cha mẹ của tất cả các Phật anh hiểu không tức là dấu anh đeo á Ờ. đêm nào em cũng khấn à, còn à, tất cả các phật là cũng giống như là thầy giáo của thượng đế thôi một à, PhD vậy đó ra một cái môn phái ra một cái công thức một cuốn sách trong một cái thư viện sách đó là chứ còn đạo á, là mình cứ thờ cha là đạo thiên là cha nhưng mà ở dưới mình cứ học theo vị nào mình hợp mình cứ học theo nghe sư phụ nói sau này là chỉ có thờ cha học Phật là chỉ có thờ thượng đế với mẫu thôi hả sư phụ? Đó nói người Mỹ. À, còn phong tục của mình đã lưu truyền rồi. Cha mẹ không có chấp mấy cái đó nhiều. Nhưng mà cái đạo thiên tâm á, sau này nó sẽ lưu truyền khắp thế gian để mà nó thống nhất lại. Trước khi tận thế mình có thánh chiến. Hồi giáo đấu với công giáo, à, hồi giáo nó có mấy phe đó nghe ở bên trung đông á thì là toàn là thánh chiến không nó đem cái máy bay nó, nó đâm vô hai cái uh, twin tower của hai tòa tháp á cũng là thánh chiến đúng không à, nó cái thằng phi công mà đâm vô thằng mà cướp máy bay á nó nghĩ là à, ala tức là cha đó là thượng đế thưởng cho nó 500 cô gái đẹp đúng không nó đâm vô sai hết gọi là atola ma quỷ nó nó cứ mượn danh để mà làm chuyện bậy bạ cho nên cuối cùng á là sau này không một đạo một cái dấu hiệu này sẽ thống nhất toàn thế giới dấu hiệu này nè ở trên hội đồng chư Phật với thượng đế đã thống nhất cái dấu hiệu này rồi dấu hiệu này có ở tầng trời à, đâu sức thiên là tầng trời của Phật Di Lạc đang ở nội nội nội cung á là đã ra cái này rồi giờ xuống thế gian á là sư phụ là người truyền tin truyền lại cái dấu hiệu này cho nhân loại để lưu truyền 3.000 năm sau mình sống ở thời vàng kim con người sau này không có covid con người sau này không có khổ con người sau này không có uh, tranh giành nhau chút quyền lợi hay là đất đai gì chứ sống rất là trang hòa nhân ái tất cả các nguyên thủ quốc gia đó cùng một tiếng nói chứ không có phải mà đấu đá tranh chấp với nhau như kiểu gì nó quá sức tùm lum la thì là sao là đạo tại sao khối à, khối à, Ả Rập Saudi đó là khối dầu hỏa đó thì nó nó binh nhau nó binh qua tới Mã Lai nó binh qua tới Indo luôn tức là nguyên cái khối mà đạo Muslim đạo hồi á là nó bưng bít với nhau rồi à, mà nguyên khối đạo à, công giáo bứng nhau tức là vẫn còn chia rẽ họ cũng là thờ thượng đế nhưng mà họ chia rẽ ra à, cùng đạo cho nên cái đạo thiên tâm trong tương lai sẽ thống nhất toàn thế giới là vậy đó để không còn chia rẽ cái trái đất này nữa thì lúc đó nhân loại của mình đã sống qua ở cái thời gọi là ba ba chiều rồi không gian ba chiều rồi gọi là three four dimension có nghĩa là mình sống chung với thần tiên rồi hiện giờ là mình đang sống chung rồi đó gần gần rồi đó thì con người của mình con cháu của mình nó sẽ tiếp cận với những người gọi là cực kỳ siêu thông minh là đi ngoài không gian vũ trụ luôn qua ra ngoài đó đó có những cái mà rất là hay giàu có học sòn kim cương nó không có đất đá bùn như vậy nó không có <laughs> thô kệch như mình phải không lúc đó mình đâu còn dành mấy cái chuyện ờ, lặt ờ, lọn con ở dưới thế gian chi nữa và dòng vòng lên này. một ngày không xa tất cả những cái ma mị những cái ác nó sẽ tự động nó đi biến trong đó trong đó có một đống là xem rơi có cả trăm cái chùa ở đây không biết có mấy trăm cái nữa. <laughs> à, mấy trăm đi tự chi tại vì mỗi ngày mình xuống môi trường á ông nói ồ mấy ổng mới đem về Việt Nam bảy sáu bảy trăm nghìn đô á mấy ổng mới chịu uh, đi về tại vì ông nào cũng là đảng viên không à đến khi mà chế độ bệnh thay đổi ban tuyên giáo thay đổi họ không còn là đảng viên nữa thì mấy ổng đâu phải là tu thật đâu mấy ổng còn mừng nữa thôi mà chùa màu vàng tôi sơn lại màu trắng tôi bán tôi không còn lén lút đi với ờ, vợ con tôi nữa tôi tự do công khai cho nên sẽ có một số chùa chiền sau này sẽ bán còn hiện giờ thì mình đang thấy gì một cái hệ thống uh, đạo đức gọi là đạo đức si đồi của thời mạt pháp mà ngày xưa kinh pháp phật diệt tận là ma dương nó đã hầm hầm phật thích ca nói sau này thời mạt pháp 2.500 năm sau à, cù đàm bữa nay vụ cù đàm được không vụ phật cũng được vụ gái đẹp tôi dụng được nói 2.500 năm sau cho con của ta xuống mặc áo của nhà người cạo tóc đọc kinh lăng nghiêm của nhà người luôn vụ mấy con cháu nhà người á, đi xuống cái cầu hết ma dương giống như mafia của ý thằng dân chơi xăm mình thằng thằng dân chơi xăm mình à, chĩa súng đi ăn cướp tiệm vàng cái thằng dân chơi xăm mình á nó còn à, à, thì nó còn sợ à, gọi là ma con á nó còn sợ cảnh sát còn mafia của ý nó đâu có sợ cảnh sát mình ví dụ chú lăng em như cảnh sát vậy đó đến lúc mà ma thứ thiệt á chú gì nó không sợ hết trơn á cả sư phụ nó quýnh con lăn cù cù mấy lần rồi đó cho nên tùy theo cái lực của ma phật thì mời nó thì cũng chính không có phải tệ đâu thì ở ngoài cái xã hội vô hình nó cũng y như kiểu mà ngoài đời mình vậy đó dân ma, <laughs> mấy dân chơi sợ cảnh sát chứ mafia làm gì sợ cảnh sát nhiều khi nó là cảnh sát luôn nữa chưa dạ. không mình dọn qua bánh cho gọn là hết dạ. để, để, để. Ê Du mày mày lái chiếc xe ra ngoài rồi Du. Ok. Để giờ rộng rộng hơn chút cỡ ờ, gần chút hay chạy vô. hoặc là lũi vô trong cái góc đó vô con muốn xây cất ở nơi trên miếng đất này nè à, phụ làm cho chúng ờ, cái, project thì, ờ, master plan yeah, dạ, master plan thì à. con uh, lúc đó tụi con sẽ có một cái ý định ví dụ như trong nhóm á, ai muốn tượng Phật Di Lạc nè, Phật A Di Đà, Quán Thế Âm thì mình ghi danh vô rồi mình cung cúng nhiều bao nhiêu rồi mình sẽ có thể uh, order ở Việt Nam và ở đây cũng có một số người nếu mà ai mà đạt được á là order Việt Nam á mình chuyển qua ờ, tụi con nghĩ là mỗi người góp một bàn tay những cái project cần đó mình lên mình lên kế hoạch xong mà ai muốn cúng nhiều cái phần mình ghi danh vô bao nhiêu cái hồi xưa á là không có nhận đệ tử gần đây á trên mạng nói ối sao hồi xưa nó không nhận tử sao giờ nhận đệ tử cái này giờ là phật lúc trước á là mấy vị nói á là cửa thì cửa cổng núi thiên ông sơn ở cali á là là ở trên ở trên cha đóng mấy vị đóng là gì chứ phụ không có ở mỹ để đi về việt nam cái sự thương ở Thiên Long Sơn thì sự muốn độ người ở Mỹ nữa nhưng mà cái cái nhiệm vụ chính cái nghề chính là không phải ở đây thì từ đó mới ở trên nó nếu như vậy thì cho nhận đệ tử mới để mà biết trong gia đình để mà giao lại mỗi đứa một trách nhiệm thì ở Houston này sau này cũng sẽ nhận đệ tử à, người nào có tài nào có cái tâm gì để mà bảo quản cái núi này chứ phụ đã mua rồi chứ phụ không có đụng tay vô mình chỉ làm những cái chuyện lớn thôi chuyện đặt tượng với gà cái ấy à, ra cái à, cái sơ đồ bự còn cái chuyện ở đây là do sau này những cái đệ tử ở đây sẽ quyến xíu tại vì mấy con ngồi đây nên nhớ nha quý vị ngồi nên nhớ mình ra khỏi cái khu này mình về khu Hồng Kông đi ở trong đó đó cộng đồng của mình đó, nó có cả năm bảy phe cả chục phe cái nồi cháo heo ở đây á cái anh Hoàng Như Hùng của mình nó không tới gờ chán cái phụ lại phụ đó cảm ơn ổng rồi á nó nhiều lắm cái tâm của con người nó ghê gớm lắm Cali cũng vậy miền Nam Cali cũng vậy mỗi hội đoàn như phụ cho biết nhiêu tiền nhưng mà cuối cùng sư phụ biết là họ chỉ làm là gạt người hải ngoại thôi họ giả bộ chống cộng nhưng mà họ họ chống cùi á chống cho có chừng á để cho để cho mà giữ cái đảng lâu của bển á thì sau này những đứa họ thiên khi những đứa họ thiên đã biết ông trời là ai rồi đúng không đã biết cha trời mẹ đất là ai thì còn chút biết sợ còn biết biết tu thì mới bảo quản được cái này nó lâu bền có còn nếu mà đưa mà không có đúng người á thì thôi nó nó nó nó nó sẽ thành cái gì nó thành một cái nơi chắc thành vũ trường đây cũng không chừng <laughs> hay là trời trời bán cá cũng không chừng nữa đúng không cho nên mấy con đều có phần tham dự hết nhưng mà, mà từ từ đi thôi là lên cúng cái chú quay vòng vòng không có nhang nhỏ hả con à, trước con làm nhỏ siêu lớn con mua lớn cần ờ, mấy người cứ đón đã dạ, tắt luôn rồi kìa cái, dạ. cái này được năm ngồi ngồi có cái đèn cày kia nó cháy mở bên mồi có được ở đây không dạ. nam mô ngọc hoàng thượng đế vua cha nam mô ngọc hoàng thượng đế vua cha nam mô hoàng thiên đại thánh mẫu vua mẹ nam mô hoàng thiên đại thánh mẫu vua mẹ nam mô phật tổ phật thầy nam mô di đà phật hôm nay con à, có hữu duyên về núi à, về mảnh đất à, Thiên Long Giang Houston có các người hữu viên bác chú các em các cô cháu đây đầy đủ à, ờ, tự qua thăm ngài A Hồ nhà ngài ở đây mong ngài cùng các chư vị hôm nay tự đại một buổi tiệc nho nhỏ mong các chư vị đừng có chê đồ ăn Việt Nam bình dân nhưng mà lòng thành của mấy đệ tử của Mỹ Hạnh à, và của mọi người ở đây mong ngài à, hưởng dùng à, vui vẻ và đồng thời gia hộ cho những người hữu duyên à, đủ phước à, đủ tài lực để về phát triển cái mảnh đất này cho nó à, thành ra một cái thành phố cực kỳ và thu hút tất cả những người có thiện tâm trên thế giới trong tương lai về nơi này à, cho Houston dân Việt Nam làm ăn khá giả mạnh khỏe mong ngài gia hộ thì à, hãy tử có lòng thành về đây thăm ngài thì à, đãi buổi tiệc ở đây thái tử hứa sẽ làm một cái miếu cho ngài nhưng mà thái tử chưa có đủ duyên đủ giờ thì à, mong ngài quan hỷ gia hộ cho tất cả những người trong lúc có thái tử ở đây không có có đến nơi này cũng được an toàn à, vui à, để mà tham quan thăm viếng à, hôm nay cái buổi tiệc tuy là không có bàn ghế không có chuẩn bị nhưng thái tử sẽ vẽ cái vòng để cho các đệ tử của ngài binh tướng của ngài không có phạm vô người trần vì những người trần có những à, cái tánh à, tăng cơ thấp nơi nào thái tử đi bao một vòng tròn thì các ngài cứ ở bên đây thái tử đi ngang đây thì từ đây bên đây thì là của à, mấy đệ tử ngồi bên này dòng linh à, đệ tử của ngài được phạm vô tự đi qua đây tức là từ đây về hướng này thì mấy à, mấy chư vị cứ gì à, thì cái cây nhang này đi thầy mong nghe ở hồ gia hộ nam mô như đà phật chữ có bấy nhiêu lời đơn sơ cung thỉnh kính mời biết mốt ngày thích gì thì nói cho nó tự biết tự mua còn à, cái phong tục việt nam thì à, có con kê ủa mấy con kê sao mấy con không có mở ra ta con kê thì con bạn nãy tôi con không mở mở con kê ra đi dạ. Ờ, mở ra có đồ ăn mở ra bánh mì mở ra dạ. mình mở mình mời chứ mấy gì cũng như mình vậy thôi ờ, con ai vô nhà con con mời cũng phải mở ra ai muốn đốt thì cứ đốt mấy người đang ngủ ở đây rồi đó nóng nay à, tám chín chục độ ha cỡ như là Việt Nam là bốn ba mấy bốn được đó mình cắm xuống dưới nha mình cắm xuống dưới nha mày quẹt không nổi đâu hôm nay ngày mấy tháng bảy tám qua qua trên trên trên anh vàng qua kia đốt đi qua phía bên đó hồi nãy mình đã giao rồi mấy ông đang đứng đó mình qua phía bên bờ này thì hai cái, mình cắm nhang xong mình đi qua đây cái cắm đi rồi qua đây qua đây ngồi nè từ cái bàn cúng đi về bờ xong á mình đừng thầy của mình không bỏ bùa mình nhé dạ. không mới là bỏ bùa mình hết ừ, bùa ngải này nọ bị bạn để mà kéo số lượng đông á ừ. thưa sư phụ có một số ừ, phật tử đi học à, năng lượng á thưa sư phụ như là năng lượng gốc á thì um, những cái uh, năng lượng đó thì uh, chữa được uh, bệnh rồi chữa bệnh cho người khác thì ờ, khi mà nhận cái um, kích hoạt á cái đó là uh, nghĩa là gì thưa sư phụ lúc mà mình bị stressful mình bị buồn nhất thường nên nhớ lúc đó là mình đang khôn ra cái đầu óc của mình nó có một lúc gọi là tinh nhẹ trí tuệ một ngàn cái suy nghĩ mà không ờ, không có đâu vào đâu á nó không bằng một cái suy nghĩ chín chắn mà cứ tối ngày cứ lo mà so với lo năng lượng nghĩa là mình làm cho mình lân lân có khác ờ, nó đâu có hết bệnh đâu khi nào mà hết dứt luôn á dứt luôn như 12 giới luật của thiên tâm hay là một cuốn kinh của thiên tâm mà mẹ kêu mình về trời á ờ, thoát luôn hồi sinh tử á thì dấu hiệu để mà cho các ờ, thiên long bát bộ 36 tầng trời giả hộ mình nè mới là dứt cái bệnh của cái cõi ta bà này còn cái kia đó là để cho những người căn cơ thấp con không phải căn cơ thấp những người không hiểu gì những người bắt những người không có đạo không biết đạo không có nghiên cứu về đạo họ bị uh, bệnh tật đầy trong người bệnh tật là dông với trượt á, dính vô người mình nó đau nhất nhiều khi nó ung thư này nó bị sạn thận nọ thì để cho những người đó rồi từ từ họ mới nghiên cứu rồi mới lên cái đó chỉ đối với phụ chỉ là miếng băng keo thôi mấy con keo đứt tay con dán một chút thôi dạ. à nhưng nó... cũng không có hết làm sao hết không có hết ờ à, thì thụ nói rồi dạ. ngồi đây ngồi đây ngồi nè ngồi hướng này đi muốn hết thì phải ngồi thiền đây dạy cho ngồi thiền quay nha để đi nè nè ngồi thiền vậy cứ mỗi ngày cứ làm chừng 15 ờ, 20 phút ngồi kiểu nào cũng được ngồi trên ghế bỏ xuống cũng được bắt ờ, bắt ấn ta muội không thay vì giờ đi tổ chức khóa thiền này khóa thiền nọ chi rồi bay tới bay lui tốn nhớ bay mệt cứ mỗi ngày lên cái đầu giường của mình nó để anh chồng ngủ cái bên cũng được cứ để anh gì miễn sao cái lưng nó thẳng thôi tại bán tâm muội này đứng bất cứ nơi nào cũng được vì sự, sự gia hộ ở đây nè rồi để vô đây quan trọng là lưng thẳng cứ hít vô và thả ra thay đổi hơi thở cứ thế mà làm thành Phật không phải lăng tăng vậy chứ 12 giới luật con quay bên kia đi 12 giới luật của của cha mẹ đặt ra mình mà có dở như là dở như dở đậu á là cũng giữ được giới 12 là đọc kinh với ngồi thiền kiểu này nó là dở như vậy đâu. là giới 12 là cứ đọc thiền à, ngồi thiền với đọc kinh còn mấy cái giới kia là sợ già sợ bệnh sợ nghèo nó hơi à, khó phải không <laughs> thì thôi để một bên còn bi à, bi trí lợi nghĩa thì nhân <laughs> nhân trí tính lợi nghĩa thì để cho mấy người làm quan chức cứ ngồi thiền đọc kinh ở cái tuổi này giống như bác của ông vậy là xong được đi về kiếm cái dấu hiệu của của cha của Phật Di Lạc á đeo vô dấu này nè dấu Phật Di Lạc là dấu thiên tâm á đeo vô mình ngồi cứ thế mà thành Phật mình chạy theo à, môn phái này pháp môn nọ kiểu này kiểu kia chạy chi nó lăn xăng tốn thời gian tốn tiền tốn của vậy á ngồi thẳng lên trên mạng có chỉ hoài á biết sao cái này là của của kiệt chế ra khi kiệt chế ra kiệt đã hỏi mấy chi gì khi ngồi này là biết là là của cái thời đại mới tại có cả ngàn kiểu ngồi thiền nha chứ không phải một kiểu cũng như uh, võ uh, võ thiếu lâm uh, võ say rượu võ khỉ uh, vô miền nam võ đủ kiểu thì ờ, kiểu này là kiểu nhất thiên chỉ cái này là giống nhất thiên chỉ chữ cái cái kinh nghiệm mà mình đã hiểu mình đã có những người trải theo những thầy này thầy nọ 10 năm 20 năm 30 năm rồi bây giờ nhìn lại họ làm sao càng nhìn lại càng clumsy á theo thiên tâm theo cha mẹ là đầu óc phải tỉnh táo sáng suốt ra đời phải hơn người thường vô đạo phải hiền hơn người trong đạo không cần mặc áo tràng không cần hết áo vàng áo tím áo xanh gì cũng được không có chấp tới hình tướng mình sửa theo mỗi giây mỗi khắc đa số là ở Mỹ làm tiền nhiều nhất mà lẻ nhất là nghề neo nghề neo đừng có tưởng là thấp nha lương cao còn hơn bác trọng gấp 8 lần bữa có phân tích rồi bác trọng lãnh tháng nhiều có hai chục ba chục triệu nay ông tháng làm năm ngàn mười ngàn là hơn là người đứng đầu của nước Việt rồi đúng không cho nên đó là <laughs> thiệt mà à, mình à, mà khi mình làm cái nghề như vậy mình dũa thì mình phải dũa thiệt là giỏi giỏi hơn người thường à, rửa bằng cái tâm thì nó đẹp dễ không dễ bằng cái tâm bữa nào dễ giấu thiên tâm vô móng tài nữa rồi à, mình thấy khách vô trả giá mình cũng vẫn cười không trả giá mình cũng cười nghĩa là mình cho người ta cái nụ cười là tự mình cười tu là như thế chứ không phải tu chờ cái khóa tu 10 ngày vô chùa 3 ngày à, này nọ ra cũng vậy ha trước tiên á, mình phải biết mình ở vào cái à, cái cột nào có những người này bữa nó rồi nó lại nhưng mà mình phải coi nha mình phải coi cho mình thuộc về à, gọi là từ bóng tối trở ra bóng tối hay là từ bóng tối ra ánh sáng hay là từ ánh sáng đi vào tối cái mình muốn là từ sáng vào ra sáng và cái mà thứ hai là từ tối vào sáng có nghĩa là mình sanh ra không có may mắn gia đình nghèo làm công việc cũng bình thường nhưng mà cái tâm mình biết ngồi thiền biết tu là mình mong ra ánh sáng ánh sáng tức là mờ ánh sáng là phật là ánh sáng thì cái đó là mình cần không cần à, có những người người ta giàu có ăn trên ngồi rồi tiền triệu tiền tỷ trong tay đeo hột sòn chối chối chỉ chối bề ngoài thôi nhưng mà họ làm bao nhiêu chuyện không có đúng là họ từ họ có phước đời trước nha khi mà tới đời này họ hết phước á họ trở vào bóng tối xuống địa ngục là tối vô tù à, bị công an bắt là tối đó là những người từ sáng vào tối còn những người từ tối vào tối là những người mà loại mà sanh ra bằng hàng rồi dùng những cái mua mẹo của đường phố là mấy cái chuyện tạo nghiệp thì là từ tối vào tối cái những người mà từ sáng vào sáng á, nó cũng có nhưng mà nó không quá nhiều là những người có trí thức có ăn học có đạo đức và có có tiền của thì những người đó tìm về đường đạo họ biết là ngoài cái sắc phàm của mình mình là con người thì mình cần phải làm có tiền có cái paycheck thì có là là là là thế gian nhưng mình con người của mình có linh hồn mình cần phải đi về trời là mình học xuất thế gian mình biết cái này là cái thế giới này là cái thế giới giả tạm chứ không phải cái giới thế giới vĩnh cửu của mình không có ai mà mạnh khỏe người đang mạnh khỏe đang sẵn vô khám bác sĩ ra một cái méo mặt có rất là nhiều người thời này á, chết cả tuổi 45 50 những cái người đang có tiền mà họ hiểu như vậy là họ từ sáng vào sáng là về trời luôn á mình có ở trên cảnh trời á rất là vui sướng không có nóng như hiện giờ mình cái mặt trời ở trên đó là mình muốn nóng đến độ nào nóng tới đó và mưa khi mình cần mưa ở trên đó con người sống không có xài tiền xài bằng phước thì có ai cũng đọc được cái tư tưởng của lẫn nhau cho nên người ta không có gạt nhau được nhưng mà trên đó nó có ờ, giới hạn mấy nghìn năm á mình lọt xuống đây đó là chúng ta đang ngồi đây mình đã từng ở trển hết rồi đó à, bên này ở trển nè này trển nè nhiều lắm nhiều đệ tử trển lắm rồi mình lọt xuống là gì ở trên đó đó lúc mà mấy chư phật mấy chư bồ tát tới mà giảng pháp á không ai nghe hết Phật ngồi trên bầu trời trên nó cũng có hành tinh giống mình Phật phóng hào quang xuống nhìn lơ thưa có mấy người ngồi dưới nghe tại vì cái tuổi thọ sống quá quá dài mấy nghìn nghìn năm ở trên đó họ không có sợ chết họ không có bệnh nữa thì cho nên họ không biết tu và đồng thời họ cũng không có người nào thấp hơn họ hết họ cũng không có à, động lòng từ bi để làm phước nữa còn bây giờ mình nhìn thấy mình vô nhà thương thôi mình thấy uh, biết bao nhiêu cảnh vô emergency serum á một ngày nhìn thấy quải luôn á xong có những đứa trẻ mình biết cũng sắp chết rồi những người lớn tuổi mình đi ra đường không biết mình gặp bác này được mấy lần á thế gian này là rất là phù du giả tạm không có vĩnh cửu mà ở cái tuổi mình đợi tới tuổi lớn rồi mà mình muốn ngồi thiền á giống như mấy bác này á chắc cũng khó à, phải ngồi thiền để cái tâm nó trụ lại thì mình mới dễ, dạ, dễ về mục đích của ngồi thiền á là khi mình ngồi á giống như mình, nó tạo ánh sáng cái hào quang nó mới mới tủa ra cái thân người của mình còn nếu mình không ngồi thiền mình để lưng về hay mình cứ nằm nghỉ như kiểu là ngồi sofa hay là rocky chair này nọ nó không có ra ánh sáng nó không có đổi cái hào quang con người của mình nó có hào quang á cho nên đứa nào người nào bất cứ ai đệ tử hay không đệ tử thì cũng chỉ trên mạng ngồi thiền bảo đảm thời gian sau thứ nhất là mình thấy đời sống của mình nó vui hơn rồi mình cũng khôn hơn nữa mình không có dễ bị gạt cái tâm của mình cũng vững nhớ đâu nhớ ờ, cũng dữ lắm á chứ không phải mà ra, ra xe rồi cứ nghĩ là quên lấy chìa khóa đóng cửa rồi cứ nghĩ là quên đóng cái đó là do cái tâm mình nó không có ổn định là phải ngồi thiền thời nay đa số phật tử không có biết ngồi thiền cứ à, bị à, treo treo cái bảng à, giống như là treo bảng vàng qua trạng nguyên quá lớn PhD giảng sanh giảng sanh cho nên đa số là mấy bác lớn tuổi hay phật tử ồ cái nghĩa ai di đà phật ai di đà phật tối ngày thì sẽ được thành phật khó lắm nó không có phải dễ hồi xưa đó mấy chư vị nói với kiệt á một vị tiên thôi chứ đừng gì bồ tát gì phật muốn thành tiên cũng phải tu hàng nghìn kiếp á xuống thế gian này chịu khổ hàng ngàn kiếp á mà hồi thời xưa đó có những cái quốc gia không có cái không có cái lối nào để tu nữa không có phương cách để mà ngồi thiền để tu không có cuốn kinh để đọc nữa thì làm sao tu nó không phải dễ đâu giờ mình cũng nhìn thấy bây giờ mình nhìn những cái nước Nam Mỹ hay Phi Châu đó kêu họ ngồi thiền hay kêu đưa kinh họ đọc họ không biết là cái gì đó họ chỉ có thể vô trong rừng đốt lửa rồi nhảy lung tung lung tung họ nghĩ cái đó là tâm linh nhưng mà thật sự cái đó cũng là tâm linh nhưng nhưng mà mấy cái đó đó là mấy cái của những vị thần ở thế gian này thôi mình á là học là học tới uh, tới uh, tới uh, ráo rót luôn á về cha về phật luôn á là ở cái thời đại này tại vì uh, sau cái thời cực khổ này á sẽ đến cái thời cực sướng mà người nào mà sống từ đây tới thời cực sướng á, mà người đó hiểu được tiếng kiệt nói lại gì á người đó có đại phước tại sao trước khi kia qua đây ngồi đây mấy chư phật về kêu kiệt phải qua đây ngồi nói chuyện với quý vị tuy là ở đây mình có nhiêu ta mười mấy hai chục người nhưng mà cái video này nó lên cũng đông để mà gieo duyên cho dân dùng này tại mẹ thấy dân dùng này người thành phật sau này cũng nhiều nhiêu <laughs> xanh này nè à, dân ly thấy gì mà lẽ thế à tiền nhiều quá điện tử nhiều quá bị rối loạn <laughs> tinh thần á cười anh đừng có đi bển anh Dũng tại nãy em có giao hẹn với ông ờ, mấy ông dạ, thần rồi dạ. anh đi bển rồi đi cái tinh thần anh yếu yếu mấy ổng ờ, thịnh anh đi luôn cái quan trọng mình còn xác phàm mình còn cầm được cổ kinh đúng không nó còn dính trên tay mình những những dông linh á họ lúc mà họ sống họ không, không biết mấy cái này khi họ chết họ mới biết thì muộn rồi mình sống sao mình chết như vậy chết nó mất đi tự do rất là nhiều không có cầm được cuốn kinh chỉ theo chùa rồi thấy phật tử đọc kinh thì chỉ đứng nghe thôi nó mất đi cái sự tự do sự chọn lựa rất là cao ăn uống nữa tuy là không có chết đâu như mình nên mình không ăn ngày cái mình lạ phải không không cái gì cũng đói trong có bốn loại thức ăn Phật nói đó thức thực tưởng thực đó là cái cái cái bệnh mà tưởng tượng mà đói đó, nó cũng là mệt đó nghe nó hành cái tinh thần đó ờ, cái đó có thiệt đó. thì khi mình mang theo mình mình có cái đó hôm nay có duyên ngồi đây <clears throat> để ông um, à, để ngài A Hồ để các chư tướng của ngài để mà gia hộ cho người Việt ở Houston sớm thành hình một cái cơ nơi thì thường nói cho mấy ông nghe mấy ông đứng dòm thì à, mong ngài quan hỷ hãy ngài thấy người Việt vô đây thấy cái ai mà mũi tẹt vô đây thì ngài gia hộ nhưng mà ngài đừng cho nó câu cá dính nha <laughs> câu chơi được cái gì hiện hữu nó không có phải sai với mình đâu bữa nay cũng không có mũi cũng đỡ ha luôn cục đất vô miệng Mới <laughs> ai đá văng cái đất vô cho nữa à, được em ok được em có nhiều người trên mạng hỏi tại sao không Phật là không hiện ở Mỹ không hiện ở bên uh, Nga không hiện do Thái mấy nước giàu không hiện bên Pháp bên Anh đi sao ở nước Việt te tư hoa lá không còn manh giáp chỗ đó là chỗ Phật hiện cái nước Việt mà khi mà cộng sản bỏ lại mấy gì nói không có gì mà tàn khốc bằng không có tài nguyên không có tiền thiếu nợ vô bên mỗi đứa à, nhỏ Việt Nam sanh ra là mắc nợ miếng nhiêu tiền à, tương lai vô bờ bến làm ô sinh khắp thế giới những đứa con gái rất là đẹp nha 18 tuổi lấy nguyên cái gia đình ông tàu từ ông nội cho tới cha tới anh hai tới anh ba anh tư anh năm anh sáu tới thằng út luôn <laughs> rồi cái nó chán rồi nó thải vô ra thượng hải thượng hải xong nó chán nữa thải vô cái máy sấy mà làm trà bông á thủ tiêu luôn rồi nó sấy ở ờ cho nên biết bao nhiêu người việt mình chết á gái á cái hộ là người chuột về à, hai đứa có hai nghìn đô thôi một mạng người á à, không trả nó là nó thả vô nó giết gì đó tại vì nếu mà để á, là sẽ bị à, bị luật pháp cái đó chưa tính là trên thế giới mình biết bao nhiêu cái vụ à, cá đông lạnh qua Âu Châu biết bao nhiêu à, mấy cô gái mà đi qua Đài Loan đẻ đẩy bản, được rồi không mà biết bao nhiêu à, qua Hàn Quốc rồi qua Nhật trong khi 65% tuổi trẻ là sức lao động cực kỳ quan trọng cái cái con người Việt như người Do Thái là thông minh lắm đó nghe đâu phải ngu như kiểu <laughs> sorry nha những cái à, nước ngoài quốc gia khác đâu ngày xưa đó là người Nam Hàn đã thua mình rồi Hàn Quốc Singapore cũng thua nữa Đài Loan cũng thua nữa còn giờ mình là đứng hạng bét thua một miên nữa bây giờ miên á, để xe tăng đầy ở uh, vùng Tây Nam á chuẩn bị đi qua để nó tấn công mình á đó là Phật Di Lặc sẽ ra đời tại nước Việt đó là thiệt á ra rồi luôn rồi đó nếu không á, vị à, đức thầy ngài hồi xưa ngài hứa với tín đồ tám chục năm tám mấy năm ngày về trong từ ngày ra đạo cho tới ngày tức là ngày mở màn cho tới ngày kết thúc giống như một cái à, à, cuốn sách nó có, có hút vô tựa đề và cuối cùng thì là khoảng trăm năm chẳng lẽ Đức Đức Phật như Lạc không ra đời nước Việt cứ thế mà nó cứ ờ, kéo dài hoài à là các chư vị đã xuất hiện chỉ chờ chỉ chờ là khi mà cái um, chính quyền họp họp đúng thời điểm để mà khi ngài xuất hiện không có bị làm khó bị bắt bớ để mà cứu dân đức phật không ra đời đức quỳnh phú sổ không xuất hiện dân Việt Nam mình nó cứ nghèo hoài và nghèo mãi cứ thế mà nghèo mà không biết lý do làm sao trước khi Covid mình còn có công ăn việc làm Bình Dương còn có ăn đóng việc làm rồi tới giữa Covid rồi hôm nay không có xăng không biết làm sao ở dưới mà không có xăng rồi người ừ, ta sao ta bơm nước người ta tưới cây tưới ruộng được có phải là mệt dài dài không đó là do cơ bản là cái nước Việt của mình nó nó bị cái nghiệp á phải xả cái nghiệp á chỉ có một cái ba năm nay thiên tướng kiệt lên mạng để mà truyền tin cho chư phật à, cho đức thầy cho hồn thiên sông núi nước việt là ngài trận đạo là vua nước việt để báo động lên à, nước mình nó có những cái lạ đặc biệt và đồng thời để báo động lên cho mọi người việt á, phải có một chút xíu chuẩn bị là mình có phước chứ còn người ngoại quốc nó đâu có phước như người mình đâu mấy chư Phật đâu có báo hiệu cho nên hồi nãy câu hỏi là tại sao nước này nước kia không có tại vì cách đây mười mấy năm lúc mà mấy chư vị về tiếp xúc với kia đó thì lúc đó, đó vua của nước Mỹ là ngài George Washington vua của nước Tàu là ông Quang Công vua nước Việt là ngài Trận Đạo ba vị thường xuyên họp à, nói chuyện gì thì lúc đó ngài George Washington ổng còn phân bì nữa ông nói đức chúa trời á, ưu đãi cho nước việt à, có phật thánh tiên ra đời có một cái đạo sau này thống nhất toàn thế giới mà từ nước việt ra cũng giống giờ đạo ông giáo là từ do thái hôm nay đạo thánh tâm là cha cho là từ nước việt đúng không người việt thì thì ngài không có trách mà chỉ phân bì thôi trong cõi vô hình mấy chi vậy không bao giờ tính ô tôi đây có tiền nghìn nghìn tỷ à, tôi nước mạnh tôi có ờ, tàu ngầm hạt nhân nước việt chỉ có xuồng ba lá mấy <laughs> vị không có tính kiểu đó cái này là phù du chỉ qua 100 năm 200 năm cái thế cờ nó sẽ thay đổi cho nên tại sao thì thường nói là nước Việt sau này thành cường quốc là vậy á nó sẽ cường quốc thiệt á chỗ nào có Phật Thánh Tiên đầu thai tha làm thân người xuống đó thì chỗ đó nước đó sau này á sẽ là một cái gì rất là đặc biệt hôm nay mình nói hơi sớm nhưng mà mấy cái máy nãy ghi mà bữa giờ nói ba năm nay á ông trump quay lại bữa nay thấy ông cũng quay lại nữa cái bữa mình nói ông biden không quá hai nhiệm kỳ nói gì cũng trúng hết á mà mấy chuyện động trời không có ai dám khơi khơi đi nói kiểu đó không thì ờ, hôm nay biết bao nhiêu cả bên phe dân chủ cả mễ mỹ đen cũng muốn muốn đòi trục xuất công xuống cứ nghe là khi ở bề trên nói là cái hướng đó thì kiệt lên trên mạng kiệt cũng nói hướng đó à, kiệt nói có hai bà phụ nữ sẽ bị đàn hạch nếu ai coi những clip cũ mấy năm trước thì đóng y trang không dân bây giờ đòi đàn hạch bà bà gì bà harry đó không rồi đòi à, bà bà gì nữa đó thì những cái những cái mà những những cái điểm chính là hầu như là trúng nhưng mà bây giờ á, chờ xem mình sẽ còn khổ về mặt kinh tế recession tới cuối năm từ đây cuối năm á, nhà cửa ai chơi stock đừng có đánh stock ở bên bên Á Châu mà chiến tranh một cái là khắp thế giới sẽ không có cái con chip á, rồi hôm nay dầu quả hôm nay dầu quả mà xe nó không có nữa thì thì mình sẽ mệt bao nhiêu cơ xưởng cả cái chợ hay là cả những cái nơi mà làm à, làm bánh ăn thôi nó cũng phải cần có điện điện thì lên giá xăng lên giá dầu lên giá cái gì nó cũng sẽ thay đổi đời sống lúc này chỉ có quan trọng nhất là ngồi thiền, đọc kính có nhiêu tiền thủ đừng có bung hai năm trước người bên Việt Nam mà nghe nói chuyện nó à, tiền thành tiền giấy có một số người làm giàu vỡ câu đó rồi họ mua vàng cái vàng lên gấp đôi <laughs> gấp ba hiện bây giờ có một số người bị mất tiền là tự vì không nghe lời nhà với đất đổ bển giờ bán quá trời không phải đâu con đừng có quạt mấy chị đang đứng đó là con vô con, ờ, con lộn xộn vô làm gì làm sao mà người dân Việt Nam mới nhận ra khi nào mà Đức Phật đi lạc là ai khi mà ngài xuất hiện ba tiếng sấm nổ đùng đùng đùng đùng bữa giờ con nghe ba tiếng đùng đùng chưa vậy ba tiếng giảng đó hả chưa chưa, chưa bây giờ thí dụ như mình nói ở bên do thái à, hay là nó bắn vào anh răng cho nó trăm trái bom đồng tử đi bảo đảm mình đây cũng không nghe nữa mà có mình có nghe đi nữa đó cũng giống như Hiroshima và Kawasaki của Nhật thôi mày chết bên đó bên đây nó cũng bình thường tiếng sấm nổ là nổ động vô cái lỗ tai của của Liên hợp Quốc của tất cả những lãnh tụ trên thế giới là có Phật Thánh Tiên hạ phạm. Mục đích sư phụ ra đời là cũng muốn cho thiên hạ biết cho tất cả mọi biết là là chuyện tâm linh là thiệt, thượng đế là có thiệt. Mấy ông hàng đó đứng kia thiệt, tại mắt không có thấy. Đúng không? Để làm chi? Nếu mà người mà tin mà tâm linh có thiệt, Phật có thiệt, thượng đế có thiệt, Chúa có thiệt thì là mình biết sợ, mình biết tu thì làm gì có chuyện bu tin đi ăn hiếp thằng Dư Khen làm gì mà cho nó thân bại dân liệt được vậy nếu mà gặp những mình mà tên có có có tâm linh có chi gì để mà phân xử nó đâu có đi ăn hiếp Đài Loan ăn hiếp nước Việt đâu ba tiếng sấm nổ là ba bài à, giảng pháp đầu tiên của ngài khi ngài xuất hiện ông tưởng đâu là tiếng uh, hạt nhân không ba tiếng thấm nở à, là xuất hiện là sao thì lúc đó đó là trên thế giới người ta mới thừa nhận là à, một vị phật hạ phàm thì mấy à, tổng thống mỹ nó cũng nghe nó cũng phải đi kính nể đúng không đức giáo hoàng cũng kính nể đúng không và và nữ hoàng elizabeth mà bả mà còn sống chắc cũng phải tới bả lại đó đúng không cái đó mới là kinh hoàng chứ còn ờ, mà tiếng thánh nổ bằng bông tử đâu có nhầm gì con uh, đọc trong cái ấy thì uh, một tiếng sấm nổ có thể bị mê man uh, có thể nếu mà người đó mà dạy á có thể là không biết người thân của mình luôn là cái ý ý đó là như thế nào con thì cứ, cứ con con con cứ nghĩ là chắc là cái hạt nhân hay sao đó uh, một số người sẽ chết rất là nhiều một số thì không nhớ gì hết cái à, cái cuốn kinh này là do đức quỳnh phú sổ ngài viết ra đúng không trong sáu quyển đúng không tiếng sấm nổ sư phụ là người nói chuyện với đức thầy thường xuyên mỗi lần sư phụ hỏi đến vụ này với à, núi cấm nổ ra dở ra rồi cung bàn điện ngọc hiện lên đó rồi hoàng cung của minh dương hiện lên gì gì đó mình thấy nó hơi quá sức ờ, gọi là ảo tưởng <laughs> cho nên làm cái dân trung dân bắc dân họ không có hiểu họ nói mình đi đoan nhưng mà mấy vị nói bằng tiếng lóng nó có trong vô vi nó có thiệt á còn cái tiếng sấm nổ này á, mỗi lần mà hồi xưa hồi hỏi đức thầy á, thì ngài chỉ nói con chờ xem rồi sư à, hỏi một vị khác thầy phụ nói chuyện hết nhiều vậy lắm thì một vị khác thì nói là tiếng sấm nổ là là là khi một vị Phật xuất hiện mà cả thế giới thừa nhận và ngài giảng pháp ba lần một lần núi cấm một lần thiên long sơn có thể một lần tại đây <laughs> tại đây cũng thuộc về thiên long sơn là đất thiên mình không biết nhưng mà phải đi một cái tour ở mỹ ngày lúc đó cũng giống như là ca sĩ lợi quyên thôi đi đâu là mấy con chạy theo bu <laughs> à, vui không à, mình chạy theo Phật là mình có cái năng lượng của Phật phóng cho mình rồi thay mình nắm nha <laughs> đâu có được phóng gì đâu <laughs> đêm trong phóng <laughs> mấy bạc tay nó nhiều khi bữa đó ông bộ thì sư à, à, xưa có một gì nói vậy nhưng mà cái chính xác bao nhiêu mình cũng phải chờ xem hiện bây giờ mình chỉ biết được sư phụ bảo đảm một triệu phần trăm tất cả những cái ác những cái chế độ độc tài những cái vô thần búa liềm sẽ sang trang và đồng thời cho hữu biết một triệu phần trăm đức phật chưa lại xuất hiện đức thầy xuất hiện triệu phần trăm ai muốn cá như hữu cá mà bên đại thừa và phật tử thời nay không ai tin hết trơn á à, mình đừng nói chi vô vi thì mình hữu dám cá còn cá đức thầy xuất hiện cá phật chưa lại xuất hiện cá minh dương xuất hiện cho phụ dám cá thì năm con bài úp con bài ngửa là phụ đang ngồi đây rồi con ở bờ trên rồi còn nó bốn con bài úp thì phải chờ cơ trời á lúc đầu mấy vị cho lộn khúc nào để mà hợp cái căn cơ của quần chúng thời đó một tiếng nói này có thể lên cả thế giới đúng không rồi tới lúc nào tới căn cơ nào tới lúc này là giờ chót rồi là mình mình phải à, đến đó còn bốn con bài úp đó là chuyện của đức thầy ngài là người à, đánh bài ngài là người sáng tác ra cái màn này và đồng thời ngài cũng là người à, chốt lại à, à, gọi là kết kết luận ở tiếng việt nam mà kết kết thúc phải không kết thúc màn này đức, đức thầy là, là giáo chủ của đạo thiên tâm phải không sư phụ dấu này là của đức phật chưa nhưng mà trong cái certificate sư phụ là giáo chủ của đạo trung tâm vậy là sư phụ chỉ là người truyền tin của cái đạo thiên tâm nhưng mà cái chữ di lạc á để bởi vì mới nãy giờ mới nói là phải chờ đức thầy giải thích phật di lạc hay là hành di lạc nhiều lúc ví dụ như um, một đệ tử của phật di lạc thừa lệnh Phật Di Lạc truyền cái dấu này cái này là mình phải chờ bốn ông bài lật đi con hỏi nó hơi căng cái chỗ này mà sư phụ chỉ biết thừa lệnh cái đó còn nếu mà nói về cái sạch thím cái sư phụ không phải là người muốn làm cái này nha trên mấy chi vị tại vì khúc chót rồi bây giờ chúng ta giống như một cái bể khổ ở trong cái cõi ta bà này có con ma con quỷ con củ quyền con của mẹ ngũ hành con của Atula con của vị này vị kia đầy đủ hết đúng không ai cũng có certificate treo trên nhà đạo Phật cũng có certificate ờ, đạo Chúa ông uh, Joseph ông ma gì gì đó cũng có thì đến lúc này mấy vị trên á, mới cho ban ra cái certificate để mà mà, ờ, mà mình được thừa nhận không? thừa nhận ở bề trên trong khi từ đây cho tới những cái ngày tháng kế tiếp nó còn nhiều chuyện rất là biến đổi lớn á thì à, ở trên mấy chị gì mới đặt ra cái sự certificate lúc mà sư phụ design cái đó đó phải làm tới làm lui nhiều lần mỗi lần làm xong làm xong thì ở bề trên á mấy chị vị á mới đọc lại thiếu chữ nào dư chữ nào còn cái chữ mà đề trình á là giáo chủ lần thứ hai á là do bề trên kêu làm cái đó chứ, chứ thật sự là Hồ cũng mới gì biết gần đây là có số 1 và có số 2 mà cái đạo này ở tầng trời đâu xuất thiên á, đã có hàng nghìn năm rồi một ngày trên đó bằng trăm năm của mình cho nên bao nhiêu người mang dấu hiệu thiên tâm đều được những cái nhiệm màu kỳ lạ là do tất cả các cái gì ở trên trời thiên long bát bộ họ gia hộ nó rất là thời nay thù chỉ buồn những ai á mà không hiểu mà cứ đi chạy theo thầy này chạy theo cái kia còn trước mắt á là rất là cao siêu và mộng nhiễm mà không ai biết và không ai um, chịu tin tin bất linh tại ngã tôn phái gọi là nhất quán đạo thì họ cũng đi truyền giáo cũng đối Phật Di Lặc sẽ um, sẽ uh, xuống thì uh, một số vị uh, là mang cái chức như là tiền nhân điểm thiền sư để đi um, đi độ người cầu đạo đó thưa sư phụ thì um, cũng cũng làm lễ cầu đạo rồi cũng giống như những vị ấy là được được siêu sinh liễu tử khi mà làm cái lễ đó sẽ được về cõi trời cõi về với uh, mà một mẫu thì uh, sư phụ có nghe cái, cái một cái um, một cái nhóm đạo mà họ cũng truyền tin về Phật như là rồi đưa về với mẫu là về với mẹ uh, cũng làm cái lễ um, cầu đạo uh, sư phụ uh, với đạo uh, sùng bút gì nữa đó thờ ngài ngày tới công với thờ dạ, Phật Di Lặc dạ, đó. Ở cái thời mạt pháp tất cả những vị gọi là thiên lý thần những vị thần tiên trên trời mà không có tên tuổi hay là tất cả những vị cha cho kỳ này là công bằng mà từ à, cổng địa ngục cũng đóng cho quỷ dương nó lên đây nó đầu thai làm người để tu là giờ chót để khỏi phân bì sao thượng đế không có công bằng tụi nó thì biết bao nhiêu đạo ra đời trong đó có tà đạo cũng có có chánh đạo cũng có nhưng mục đích bây giờ con cứ nghĩ thử mình nói giả sử ông thầy Roma ông là tà đó nhưng ông không có gom được một triệu người thì triệu người đâu có hiểu tâm linh hai triệu người cứ lăn tăn ngoài đường thì sau khi mà một người thứ thiệt ra đời thì những cái mà ma mị nó sẽ từ từ nó họ sẽ biến mất thì coi như là giống như giờ con lên cầu thang thì con phải cần có một cái thang trước rồi thang hai thang ba gì đó thì bên bên Đài Loan cũng vậy hay là tất cả những gì cũng vậy những ngày vô thượng sư cũng vậy ông Lý Hồng Chí cũng vậy ai cũng sinh hoạt Di Lạc đúng không cả anh Tham Mi cũng thân ý sorry ai á không phải con con kia kìa không phải con Tham Mi Trương ừ đúng rồi đó Trời con biết nó hồi xưa nó ở với con Thì đó vậy gì à, Bây giờ nó cũng sinh hoạt Di Lạc đúng không Dạ nó... Anybody có quyền xưng nhỏ hơn uh, con nữa đó mà nó Nhiều lắm biết Con biết con bé có nó có cái trí nhớ rất là đặc biệt luôn á sư phụ à, đừng nói chuyện của ta này còn sư phụ chỉ giải thích là khi mà mà Phật Di Lặc thiệt mà xuất hiện đó thì nó cũng y như bao nhiêu chiếc xuồng nhỏ đưa người vượt biên ra xuồng lớn rồi xuồng lớn đưa ra xuồng trọng trọng bự bự xuồng bự bự đưa ra tàu thứ thiệt nằm ở ngoài khơi đó là dấu hiệu thiên tâm là tàu thứ thiệt á nhưng mà tất cả họ cũng đều có một chút xíu à, có công nhưng mà cũng có tội cũng tội là gạt gạt phật tử có công là cũng gom được mớ thay vì à, sân si à, chạy theo mấy ổng thời gian thì cũng hiểu được chút xíu về đạo cũng tốt nhưng mà <laughs> nhiều lúc đừng có để à, mất tiền mất của tiền mất tật mang được rồi nên à, cũng không đúng cũng không phải phải hoặc chưa lạc chưa xuất hiện cũng không phải là từ ở um, không phải là của ở trên đưa cái đạo xuống um, theo các vị á, cho rằng là các vị được cái thiên mệnh của lão mẫu là mẹ đó xuống đây để độ chúng sanh để độ mấy người con về trước thì uh, cũng uh, có cái câu uh, vô tự chân kinh là năm uh, cũng có một cái danh hiệu có một lần vô hỏi sư phụ sư phụ sư phụ hỏi hòa thượng tới công yeah. Dạ. thì bà thượng tới công nói cái đó là chánh đạo nhưng mà là một cái nhánh của thiên tâm thôi yeah. Dạ. là nãy sư phụ dí như mấy chiếc thuyền vậy đó yeah. Dạ. sư phụ đã hỏi thẳng bà thượng tới công rồi yeah. về cái đạo con đang nói yeah. hồi xưa có con uh, trang á, nó với OE á, nó cũng theo cái mấy cái nhóm tu mà kiểu này nè yeah thì sư phụ cũng không biết chánh là tà những gì mà sư phụ dám nói trên mạng rồi phụ đã cần form với bề trên thì đó cũng là chánh đó nhưng mà là mấy vị giải thích là một cái nhánh của đạo thiên tâm đạo thiên tâm là một chiếc thuyền lớn khổng lồ một chiếc thuyền bát nhã đưa người đi những cái đạo khác là những chiếc xuồng để mà đưa ra là tự vì đạo thiên tâm cho tất cả người mỹ người ngoại quốc một cách nhập đạo và đồng thời á, một cái pháp danh rất là tự mình khi mình khởi tâm mình quay về hướng đông bắc á, mình xin nghe cái à, đó đó là hai bên gia mấy gì đã ghi nhận mình rồi thì à, coi như cũng còn nằm trong cái ẩn số đi ok ngồi đây lâu quá à nóng quá <laughs> sao ngồi hay đứng hay đi về ngồi hả <laughs> thôi con không à, sợ nóng hả 30 năm con quen rồi. Trời ơi 30 năm. Lâu lâu. <laughs> Ở đây hôm bữa ngồi đây cũng vui á. Tất cả quý vị ngồi đây có luồng điển không kìa thì nó đỡ nhưng mà ngược lại bên đó mấy chữ thần á cũng có triệu người đang đứng đây đông thì hôm nay coi như là <laughs> bên kia với bên này hội ngộ tại nơi này mấy vị đang bên đó mình bên này thôi đệ tử phô đa quá dạ. thấy sư phụ ở đây chạy qua dạ. tám giờ sáng rồi tám giờ tối thấy sư phụ để lên lại Cali dạ, dạ. gần hơn á mà Cali qua không được dân mấy đứa Cali nó cũng muốn qua lắm mà gần hơn Florida phải không dạ không gần hơn Florida gần Florida một tiếng hai tiếng ông ý nói mình không cần biết là không phải mình tính theo cái đường à, ngoài đường lộ dạ. mình tính máy bay lên máy bay ngồi có 3 tiếng à hai tiếng à của con là ngồi hai tiếng hả dạ. ờ vậy gần hơn dạ gần Hụ ngồi là lúc và hụ tính từ lúc cất cánh cho lúc nó đáp xuống phi trường này là đúng 3 tiếng còn mấy cái chuyện mà máy bay nó rời khỏi cái cầu thang này, này nọ à, mình không tính mình cứ tính 3 tiếng đường bay à, do ngồi <laughs> ngồi uh, thiền ngồi máy bay cũng thiền được được nghe à, lúc nào mình uh, chờ gì á mình đừng có nghĩ là chờ lâu á là thiền